Nếu không muốn giữ cuộc tình này thì em hãy nói ra đi Vì sao em vô tâm, vì sao em rời xa tôi Chẳng lẽ em không yêu ai nữa là em phải quên một câu hứa Để tôi như một người điên đứng bên kia Người ta nói nhiều về em Rằng khi yêu em tôi không tin Rằng em đi bên người ta nhiều lần em qua mần tôi người ấy có lẽ và chắc đã yêu em nhiều hơn mới như thế vậy em cứ quay lưng đi đừng tìm nhau nữa chuyện gì cũng đã hết rồi thì em hãy cứ đi đi đừng tìm nhau đừng tìm đôi mắt này làm nhau thêm hoài nghi cứ để một lần chia ly để xem ai nhớ thương ai tình si con không giữ mất đừng tìm đời người chỉ có một lần yêu chỉ tại vì em không giữ lấy anh trong vòng tay một chút nữa để hiểu hơn nhau sẽ mai sẽ cùng đi bên em trong hạnh phúc có lẽ em chưa chia tay em chưa đổi thay chuyện gì cũng đã hết rồi thì em hãy cứ đi đi đừng tìm nhau đừng tìm đôi mắt này làm nhau thêm hoài nghi cứ để một lần chia ly để xem ai trên môi như trang giấy trắng nhiều màu chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi thôi ta cứ xem như là chưa có nhau trong đời chuyện gì cũng đã qua rồi em ơi đừng tìm nhau nữa đã mất hết rồi người ơi đừng cố níu kéo làm chi vì anh đã quên em rồi có không giữ mất đừng tìm